Bây giờ mình nói gọn lại đi, mình có yêu chưa? Dạ chưa, chưa Có nắm tay phụ nữ chưa? Thì có sinh hoạt đòn hay là sinh hoạt ấy thì có nắm tay chứ chưa có, nắm tay mẹ có luôn Nắm tay mẹ ai dạ, nói chi? Tin đó chị à Dạ em hỏi đi có, có, Bạn có. bên đây muốn hỏi em câu nè, hỏi đi cưng Ý là nó đi đưa phương không mà vậy chắc anh cùng <laughs> Ý là anh là chơi tăng đúng không anh? Đúng rồi em, thiệt anh là chơi tăng Thiệt anh là chơi tăng Rồi còn em sao em nói có, luôn có, nè có, có, có hung con gái lần nào chưa? Dạ chưa Em có bao giờ nằm mơ thấy em hung ai chưa? dạ chưa luôn có coi phim à, mấy cái bộ phim à, hàn quốc hay là mấy bộ phim đó thấy người ta hôn nhau mà rồi lúc đó anh cảm giác làm sao dạ thấy à, cũng nói chung là làm như là thấy thấy nó, nó, nó hơi nóng nóng cảm giác là em thích trai hay thích con gái em thích con gái ờ em thích con gái đặc biệt là em rất là thích, thích ngắm mấy bạn nữ mà xinh đẹp thôi nhìn mấy bạn nữ xinh đẹp bạn gái hay là người yêu rồi thì lại có sở thích là ngắm người yêu ừ hoành tráng quá bây giờ thì xin mời nhà gái họ rồi sông vàm có anh đây chưa đến Bên ninh kiều anh đứng đợi chuyện miên nhiều khi muốn dứt bỏ muôn phiền tháng năm tự nhủ họ chứ tháng năm tự nhủ kiếm tìm làm chi ơi ơi, hò miền Tây á, biết hò không? Hò lại đi Xin uh, chào uh, anh Quyền Linh, chào uh, chị Cát Tường miền Tây Chào ai? <laughs> Hồng dạ, Dân Dạ, em, em xin chào uh, anh Quyền Linh, chào chị Hồng Dân Giận rồi, tôi không giận Dạ, em là người miền Tây, em biết hò Rồi, hò đáp liền à, Có một vài câu hát em muốn hát có mấy lúc ta ngồi lại bên nhau Ngày nắng quanh năm chẳng sâu Mà ngày mưa chỉ một ngày Chỉ một ngày mưa như thế mà em đã vội buông tay Ngoài kia bao la sóng gió Đừng quên tay ngon Đừng quên đôi môi anh mong hay giọng nói trăm lần, vì người đàn ông em yêu mạnh mẽ vẫn luôn cười mỗi khi đau nếu yêu thèm người sau thì xin em cũng đừng quên tay anh và nên nhớ ai đó là người vượt qua bao thăng trầm cùng em đi qua bao khoảnh khắc đời giờ này lại chưa tay Ồ, ghê thiệt hát giả thanh luôn phía cuối con đường kia cứ mỗi đêm trời qua nước mắt tuôn rơi hoa hay quá trời ơi hát mà hát giọng giả thanh luôn mới ghê chưa luôn giống như bồng con hát vậy đó <laughs> sao vài phút giao lưu âm nhạc bây giờ giới thiệu về mình đi đàn gái dạ à, lời đầu tiên cho phép em à, được gửi đến à, chị hồng vân à, anh cát tường à, bạn Ủa. nam <laughs> dạ dạ anh Nguyễn Linh à, bạn nam bên cạnh cùng với à, toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay à, em à, xin tin chắc rằng là trong mỗi chúng ta thì ai cũng có kỷ niệm đúng không ạ và đặc biệt là kỷ niệm tuổi thơ chúng ta thì hay gắn liền với những câu ca dao tục ngữ nè hay nói về cái tình yêu thương giúp đỡ con người và trong số đó thì chắc chắn ai cũng biết đến câu ca dao rất là quen thuộc là diễu điều phủ lấy giá gương người trong một nước phải thương nhau cùng hôm nay à, em cũng à, hết sức là một người à, đặc biệt khi khi mà à, tên của em lại à, xuất phát từ câu ca dao đó và đó là từ đầu tiên trong câu ca dao dạ tên đầy đủ của em là trần thị nhiễu em năm nay là 31 tuổi à, em đến từ một cái vùng đất mà cả tỉnh miền tây á thì chỉ có nơi đó có nhiều núi và người ta hay gọi đó là thất sơn bảy núi an giang nhưng mà hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố cần thơ tôi quay tôi phát truyền hình luôn hai clip này một cái lời giới thiệu quá ấn tượng luôn ha nhiễu là nhũng nhiễu đó hả dạ nhiễu nhão à. mọi người hay gọi em với một cái tên thân mật là nhiễu nhão hay là nhiễu sóc bây giờ gì nè linh ơi à, bạn này làm nghề gì à, em à, là bên lĩnh vực du lịch à thiết kế điều hành rồi đi luôn nói chung là rảnh thì em cũng đi luôn ờ ừ, dạ. vậy đó hả hai bạn này có một cái giống em ơi, nhau em làm bên du lịch vậy chắc em thích đi đó đi đây lắm hả dạ đúng rồi anh em đi nhiều lắm à anh cũng thích đi đó đi đây anh cũng thích đi du lịch lắm dạ có rồi. Vâng. gì em dẫn anh đi du lịch ha dạ anh yên tâm mà và tất cả quý vị khán giả có nhu cầu đi du lịch thì cứ liên hệ em ha em cần, sẽ dẫn mọi người cần đi thơ anh. cần thơ cũng có nhiều chỗ đi du lịch lắm em ơi mà anh chưa đi hết nữa đó cần thơ có nhiều chỗ du lịch cũng vui lắm đi tôi với đi, về hai đứa giới thiệu du lịch đi đấy tôi với đi về để cho tự nói tự bấm luôn đi đúng rồi Chứ bây giờ hạp cạ quá rồi đúng rồi mình nghỉ đúng ngơi rồi. xíu ha rồi các Ngồi bạn đi. Mình giao lưu với nhau đi hai hả? đứa giao lưu đi Trực giới thiệu luôn. đi quyện nào gần đi đó giới thiệu đi hai trước đứa. tiên thì à, em xin à, chào anh Quyền Linh ừ. chào chị Hồng Dân à, em tên đầy đủ là Hồ Tấn Sinh À, em thì quê ở uh, Trà Ôn, Vĩnh Long. Ừ. Hiện tại thì cũng đang uh, sinh sống và làm việc tại uh, Cần Thơ. Em uh, học luật của đại học cần thơ sắp ra trường của đại học cần thơ ừ, tháng tư này là em làm lễ tốt nghiệp là em xong vì 30 tuổi như tháng tư làm lễ tốt nghiệp hả? Dạ em đi học hệ vừa học vừa làm anh ơi. À dạ. rồi tưởng đâu 30 tuổi mới tốt nghiệp chứ. Dạ. Học dữ rồi nha. Dạ. 30 tuổi còn học luật nữa hả? Dạ đúng rồi. Rồi hai bạn hỏi đi coi hai bên gần nhau không? Hiện tại em ở Cần Thơ, em ở trong quận nào vậy em? em ở quận ninh kiều á đường lý tư trọng á anh gần ừ. cái hẻm một vịt nấu à. chao mà à. của ờ, ông thành giao á à, hẻm ờ, lý tư trọng à trời gần chỗ anh này nghe anh cũng ở uh, cần thơ ở ninh kiều anh ở uh, uh, hẻm uh, 56 trên 14 gần gần gần trường mẫu giáo an phú á em vậy hả trời cái này để em tìm hiểu chắc, lại chắc, tìm. chắc coi chừng mình đi ra đường nhằm khi mình gặp nhau rồi đó dạ hỏi của bà con vùng trời em quê gốc tại cần thơ luôn hả em ờ không quê em ở an giang hiện tại à, thì à, ờ, anh anh lộn hồi à, nãy em có nói rồi à an giang thất sơn bảy núi hai bạn tự nói với nhau về điểm mạnh và điểm yếu của mình Đúng đi rồi, hỏi coi đó dạ em nói trước ha à, em nói trước dạ. đi điểm mạnh của em thì là vui vẻ hòa đồng nè ờ, có khả năng dẫn dắt câu chuyện vì dẫn dắt câu chuyện cho nên nhìn thấy rất là mạnh mẽ tuy mặc áo và ba thì hôm nay vậy thôi dạ nhưng mà bình thường thì lên cũng men lắm hay dễ mũi lòng á ví dụ như xem những bộ phim gì đó thấy người ta đáng thương quá em diễn em, hơn nhân vật nữa dạ khóc em, hơn em, nhân vật luôn anh nghe cái giọng nói của em chắc em có có nhây này chưa đâu không em chắc nhây. chắc nhây dữ lắm phải không dạ cũng có nhây đội kia cũng dữ lắm phải không dạ anh tại vì anh cũng là cái tiếp người như vậy anh cũng cũng thích cái mẫu người như vậy đó nói chung thì đúng người hợp ý thì nói chung là nó sẽ nó nó nó nó can nó, nó bay bay cao lắm á dạ điểm mạnh của anh thì ờ, như nào ạ à? anh thì anh là học luật bởi vì anh ờ, cũng hay nói nhiều lắm mà điều lúc đầu á gặp thì ờ, ít nói lắm nhưng mà gặp quen lâu rồi á là nói cũng hơi nhiều đó nhưng mà nói nhưng mà chịu lắng nghe người khác à, học anh... luật chắc là khô khan lắm anh anh người ta hay nói luật là khô khan không đó. anh học luật ừ, không khô khan đâu anh học luật nhưng mà anh thích nghệ sĩ lắm anh có cái sở trường ưu điểm là anh hát có cái đàn nhưng mà anh chơi đàn không được nhưng mà anh hát hát được nhiều thể loại lắm dạ. Chả, à, chẳng hạn anh có thể hát được theo cầu em thích ờ, nhạc bolero nhạc trữ tình ca cổ hay là cải lương gì nói chung người miền tây bởi vì anh hát được nhiều lắm em có biết hát không người ta nói là phụ nữ uh, quan trọng là thần thái đúng không ạ À. thấy thì cái gì em cũng làm được hết đó từ tăng nhạc tăng cổ cái gì à, bolero cái gì hò em cũng làm ồ, luôn ồ. cả anh thấy em hò rồi đấy em nói anh mới nhớ em làm được tất cả vậy em biết làm công việc nhà này kia đâu không dạ em là người phụ nữ của gia đình đó cái gì à, gì cũng biết anh thì cũng à, không sao dạ. à, em hỏi là à, anh thì nãy giờ nghe nhiều cái ưu điểm rồi không biết là cái khuyết điểm hay là cái tật xấu của mình là như thế nào anh nhược điểm á thì <laughs> thể thao là anh chơi bóng đá hơi dở nhưng mà có anh cũng siêng tập thể dục nói chuyện nhiều là cũng là nhược điểm và cũng là ưu điểm của anh xấu của anh à. à tật xấu của anh thì anh không biết nữa anh không có hút thuốc cũng không có uống rượu luôn đó anh cũng không có là cà quán xá nữa nhiều khi à, đi học rồi à, đi làm là à, lâu lâu thì hay đi cà phê một mình rồi xong rồi đi về không à bởi vậy mà chắc vậy chắc cũng ế tới giờ ế đã ba mươi mùa dâu rồi đó ở Cần Thơ là có dâu ngon lắm em dâu mà dâu Hạ Châu của Phong Điền á đúng rồi biết biết dâu Hạ Châu ha cái đó chưa phải tính. mà mà mà mà tháng này á, là ngay ngay cái đợt này á, là nó hết mùa rồi bởi vì à, anh có món quà khác tặng em một hộp món quà vui lắm à... ý nghĩa nữa dạ à, anh có cái tật gì mà khác người xíu không anh à đó có nhiều tật à, em nói em mới nhớ anh có tật xấu này lắm nghe là là là à, hay quấy mũi nè hay cắn móng tay nè nó ừ, thấy sợ mấy cái tật xấu đó không lâu lâu lâu cũng hay à, dò đầu nhỏ này là khai thiệt với chương trình với là khán giả xem tivi luôn là ngày xưa là là là, là, là tè dầm liên miên luôn hồi nhỏ vậy bây giờ còn không anh không lớn rồi hết rồi không biết là anh có nóng tính không à anh thì là người ờ, không có nóng tính lý do tại sao lại bị ế dạ tại vì chắc tại chắc tại em nói nhiều quá mấy bạn sợ gì vậy hả em có mấy mối tình rồi kể mối tình á thì ờ, em ừ, là toàn là mấy mối tình đơn phương không mà vậy. hồi nhỏ là hồi học ờ, kể chuyện hồi nhỏ rồi dạ, hồi lớn lớn chút đi tiểu học dạ từ từ anh tiểu học là hồi nhỏ chắc khoảng hồi lớp 6 lớn lên thì học tới cấp 3 thì mạnh ai nấy đứa nào học ừ, trường nào rồi nghỉ quen còn lên đại học thì em cũng có ờ, hai, hai cái mối tình mà cũng đơn phương thôi à chắc tại em nói ra mấy bạn nữ không thích em rồi mấy bạn nữ không muốn làm bạn gái mấy bạn nữ sợ rồi bây giờ mình nói gọn lại đi mình có yêu chưa dạ chưa chưa có nắm tay phụ nữ chưa chưa có sinh hoạt đòn hay là sinh hoạt ấy thì có nắm tay chứ chưa có nắm tay mẹ có luôn nắm tay mẹ ai nói chi xin đó chị à dạ em hỏi đi có, có, cái bạn có. bên đây muốn hỏi em câu nè hỏi đi cưng ý là nói đi đơn phương không mà vậy chắc là anh cùng <laughs> là anh đó là trai tăng đúng không anh đúng rồi em thiệt anh là chơi tăng thiệt anh là chơi tăng <laughs> rồi còn em sao em có, nói có, luôn có, nè. có có có con gái lần nào chưa dạ chưa em có bao giờ nằm mơ thấy em hung ai chưa dạ chưa luôn có coi phim à, mấy cái bộ phim à, hàn quốc hay là mấy bộ phim đó thấy người ta hôn nhau mà rồi lúc đó em cảm giác sao dạ thấy à, cũng nói chung là làm như là thấy thấy nó nó nó, nó hơi nóng nóng cảm giác là em thích trai hay thích con gái em thích con gái ờ em thích con gái đặc biệt là em rất là thích, ngắm mấy bạn nữ mà xinh đẹp thôi nhìn mấy bạn nữ xinh đẹp nữa. bạn gái hay là người yêu rồi thì lại có sở thích là ngắm người yêu thích uh, cái lãng mạn lắm chẳng hạn ờ, rủ bạn gái uh, đi xe đạp uh, dưới mưa đạp xe tình tan chở bạn gái em ơi em có hay đi tập thể dục không dạ không em ờ, cũng thỉnh thoảng thôi anh à anh thì anh ờ, cũng hay ờ, rảnh rỗi vào mấy buổi chiều anh hay xuyên nhưng mà cái câu chuyện mà anh nói rủ đi dưới mưa thôi chắc em không đi dưới mưa được đâu dạ giờ không đi dưới mưa được anh ơi lạnh bệnh chết bệnh chết dạ. bây giờ đang cạo sao ừ, nguy hiểm ôm nhau nó ấm em Trời còn, <laughs> còn em bên đây thì sao? Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em thì cũng vài mối tình Gọn lại là yêu là chết ở trong lòng một ít vì mấy khi yêu mà chắc được yêu cho rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết thấy là người ta phụ mình này cũng không biết luôn ừ. Dạ, thế là em... hầu như là bị uh, bị phụ bị phụ nhiều ừ. dạ. rồi bây giờ mình tưởng tượng coi người yêu tương lai của mình vợ tương lai của mình là mẫu hình em đầu thử anh tả thôi coi người đó sao người mẫu gia đình đó thì em thấy là mẹ em là người truyền thống mẫu gia đình ngày xưa à. là mẹ rất rất là đẹp mẹ là mặt tròn da trắng mà tóc cũng dài nói chung là mẹ đẹp như phải nói là trong chuyện mà à, tây du ký là mẹ đẹp như hàng nga vậy đó nói chung người yêu lý tưởng giống như mẹ là nếu mà giống như mẹ càng tốt còn không á thì em lại thích mấy cái người diễn viên có cái độ lầy với ra là độ khùng chẳng hạn như là ninh dương lan ngọc hay là hiền hồ cũng được khùng khùng á ha dạ không sao hai đứa khùng khùng khùng cũng không có gì hết nhưng mà cái vui. đó là vui thôi vui vui dạ bên kia sao em á thì ờ, nói với hình mẫu á là thứ nhất là phải có trách nhiệm ờ, phải có chí cầu tiến à, một trong số những cái mối tình mà em chia tay á mặc dù là bên gia đình rất là quý em và muốn em là người con dâu nhưng mà em vẫn không quyết quyết tâm gọi là uh, cắt đứt cái mối quan hệ đó là bởi vì người bạn nam không có chí cầu tiến và dạ, chúng ta có quyền thất bại nhưng mà chúng ta phải đứng lên chứ không phải thất bại rồi chúng ta cứ nhìn như vậy dạ và đặc biệt thì không có ai thích người đàn ông gia trưởng hết không biết là anh Minh em yên tâm gia anh là anh? người không có gia trưởng đâu anh là à. người hiện đại lắm anh sống yeah. Dạ. rất là hiện đại là mình là phải ừ. biết thông cảm và chia sẻ bởi vì chúng ta là dạ. thời buổi công nghệ rồi chúng ta phải biết hiện chia đại sẻ nhưng mà anh cảm. cũng có đôi lúc cũng truyền thống nữa nói chung à, đừng hở hang quá cần giấu thì giấu chỗ nào cần nói chung là à, đẹp đẹp che à, đẹp đẹp khoe xấu che đó rồi được rồi dạ bây giờ không lẽ anh mở rào cho hai đứa nói chuyện luôn chứ không. con gái đi với anh dạ nay em đi với bạn thân của em Dạ, em chào ờ, chị Hồng Vân và em chào anh Quyền Linh, ờ, em chào toàn thể ờ, quý quý vị khán giả ở trong phòng quay hôm nay. Thì em là bạn của Nhiễu, em tên là Trần Thị Ngọc Hân theo quan sát những gì anh nói á, thì em thấy á, anh này á, anh có những cái tật xấu rất là giống bạn em không phải em lên đây để em khoe tật xấu bạn em nhưng mà cái tật tè dầm đó là bạn em cũng có cho nên là em thấy là thấy là hợp rồi đó mới đầu là em thấy đã hợp rồi về xét về ngoại hình bên ngoài á, thì anh này cũng rất là đẹp trai mà đàn ông hay không thì mình không biết mình phải check lại mình mới biết Đó, là đàn ông hay không anh hết đất được 10 cái thì nói chung là từ cái cách lời ăn và cái cách ngoại hình cách nói nói năng mọi thứ á, thì ờ, thấy là ok rồi đó bây giờ á, thì bây giờ trời kêu anh ấy dạ đi mà không biết là bữa nay là trời có kêu mình không thì bây giờ mình không biết như thế nào nhưng mà theo theo tôi á thì tôi nói bà là không không cần phải suy nghĩ cứ bấm nút liền và đợi anh ấy bấm nút thôi anh đi tập thể dục rồi này nọ kia trong khi bà rất là cần đi tập thể dục nữa thỉnh thoảng mà muốn mà không có người đi đúng không thì thôi anh này anh dắt mình đi mà nhà cũng gần cần thơ luôn thì bây giờ là cơ hội thời cơ đã chín mùi rồi còn xét về xấu thì cũng có những cái xấu khác nhưng mà tạm chấp nhận được nhưng mà cái ưu điểm cực kỳ mà em phải ờ, phải rất là khen bạn em ở chỗ là bạn em rất là mẫu hình lý tưởng của gia đình quan tâm những cái người xung quanh à, xem coi là bạn em cái được như thế nào thì à, cho nhau một cơ hội rồi em cũng muốn hỏi anh thêm cái này để em hỏi cho đạo bạn em nó ngại lắm không hỏi đâu là anh vẫn đang đi học đúng không học xong rồi em anh à, tháng tư này là anh ờ, làm lễ tốt nghiệp anh nhận bằng là xong rồi bạn em nó như vậy đó rồi ờ, anh nghĩ là hỏi này có kỳ không ta em ví dụ hỏi. như bây giờ một tháng anh làm lương anh bao nhiêu để anh có thể lo cho cái người phụ nữ này nè tại vì còn cả một cái gia đình phía sau nữa chứ không à. phải là một riêng một mình các bạn ấy không thôi vậy em nói đó thì anh suy nghĩ đi ha Ê, ờ, giờ anh Quyền Linh ơi em hỏi em nói nhiều quá được thông cảm em nha lâu lâu nhỏ mới được lên truyền hình đó nói nữa em nói nữa em đang nói vui mà cảm ơn em nhiều dạ anh xin nãy giờ hỏi có những cái nó hơi hơi kỳ kỳ đó bỏ qua nha không có giận nha mai mốt mà gặp ngoài đường là không có giận nó mà lỡ nó thành là không có chắc là không có nhắc lại cái câu đó nữa đâu nha chứ bình thường à đâu có gì đâu nói rồi á dạ ờ, con xin gửi lời chào tới gia đình họ nhà trai luôn ạ à. dạ <laughs> chương trình nào có ba đứa này mình khỏe mình khỏi nói lắm mình ngồi mình cứ relax đồ à, sung sướng nói là không cũng có nhiều ý hay em ơi anh muốn hỏi là em đi cần thơ lên đây là em đi bằng gì em dạ em đi xe đò à, anh với ba là đi xe cá nhân đi uh, bốn bánh là mấy tiếng luôn không đi xe xe máy thôi trời ơi tưởng là bên đây đi với ba đúng à, không à, em chở ba đúng không dạ đúng rồi em chở à, ba đi với ba rồi để, để ba nói đi nè dạ, không chào uh, à, à, mc huyền linh với uh, hồng dân hôm nay nhận xét là cô gái này cũng vui vẻ cũng uh, hướng dẫn viên khách du lịch được, được chú được chú thấy cũng được đó chú thấy hai đứa nó hợp nhau nhiều thứ không thấy cũng có cái cũng ờ, đồng ờ, cũng hợp mà một cái thì nó cũng hơi ấy ờ, hợp là nó nhiều quá hai người cũng có nhiều quá ừ. hay đó là... nó hơi hơi lạc vấn đời đó nó bị lạc đề không nhưng mà vui mà chú nói thôi chứ nó giờ hai đứa nói nói cũng điểm chính gì vừa, vừa thôi à, ai hỏi hãy nói à, đừng có chen vô <laughs> nói bây giờ tụi con chọc thôi chứ hai đứa dễ thương lắm à, <laughs> đúng à. rồi à. rồi cảm ơn chú thôi mở rào cho hai đứa nói đúng chuyện rồi đi. mở rào đi mở rào tấn công vô liền nha xin dạ tới luôn chào em dạ, chào. nghe giọng nói thì anh cũng đoán được ừ, tính cách em bao nhiêu à, anh có ông bóp cái gì vậy ông ông chưa tặng ông bóp quá vậy không biết em có sợ sợ sâu không dạ dạ không ngày xưa em bóp sâu miết à anh có món quà từ dưới quê đó là con sâu tặng cho em dạ với à, anh có cái món quà này nữa tặng em cái bó bó hoa dâu dạ em cảm ơn anh ha Rồi, cảm... À, đến với chương trình ngày hôm nay thì à, em cũng có một món quà tặng anh à, anh cũng người miền tây thì em cũng người miền tây à, em mang những gì chất phát nhất à, của người miền tây tặng anh ha khăn tặng vàng. anh chiếc khăn rằn à, chiếc khăn rằn này thì à, nó dùng để uh, chúng ta ngày xưa thì đi ruộng thôi bây giờ chúng ta đi chơi yeah. Dạ, đi chơi và để uh, làm trang trí luôn anh ha. cũng hiểu cái khăn gàng này mà cái truyền thống của dạ, dạ. Ờ, dạ. người miền tây mà rồi à, à, rồi cưng có một cái thiệp nè đọc đi cái ảnh nhắn nhủ cái gì em ơi ăn dâu nhé rồi về làm dâu mẹ anh nha đọc đọc rồi là để nó kể nguyên lịch sử cái bó bó dâu đó đừng nói mang hết ba chục trái dâu trên đây nha anh đâu đâu có gì đâu em ừ, được mà dạ thôi được, được cái, cái, cái đó để, để không, sao ăn cái đó sao cái đó vậy? chấm ớt ăn ngon lắm không dạ. ấy về mình làm vô đá cũng ngon nữa mấy món đó nói chung anh là người có tâm hồn ăn uống lắm dạ. anh ờ, không hút thuốc nhưng mà anh hay ờ, đi ăn vặt lắm anh là có sở thích ăn vặt không biết em có sở thích ăn vặt không em hả dạ cũng có ừ anh có sở thích ăn vặt hay ờ, đi ăn vặt lắm dạ anh mình ngồi nói chuyện cho dễ ha dạ anh nói chuyện nãy giờ em có nhớ anh tên gì không anh uh, sinh hả ừ anh vẫn nhớ em em tên là nhiễu nhiễu dạ. điều phụ lấy giá gương tại vì vô á em hò em là à, em, rồi, em hò em hò hai cái câu đó là là là anh nghe là ấn tượng bởi anh nhớ luôn trần thị nhiễu luôn anh ấn tượng là anh nhớ rõ luôn anh thích anh thích mấy người học văn lắm tại vì anh học văn cũng được không mình tính bây giờ là vô vấn đề đi dạ vô vấn đề bây đó. giờ em thấy cô gái đối diện kia có hợp với em không em cảm nhận cô ấy như thế nào anh cảm nhận về em á là 90% là người mẫu lý tưởng của anh tóc dài có đẹp nói chung là là em là người anh đang tìm 30 mùa dâu rồi em gái em cảm nhận cái người đối diện có hợp với em không bây giờ đang nói với hợp cái gì vậy ta em cảm nhận như thế nào về em anh cảm nhận đúng không dạ nói chung là đến với chương trình đó là mình à, đến bằng một cái cả cái sự nghiêm túc và trách nhiệm luôn chính vì cái sự trách nhiệm đó thì mình phải có trách nhiệm bản thân mình là cảm xúc của mình như thế nào mình thể hiện thật và dạ, không Đúng. phải gì qua chương trình này mà mình muốn mình được lên đài lên đài lên sóng như người ta nghĩ và dạ, không Đúng. có rồi bây giờ thế này một câu gì á một câu tận đáy lòng của mình luôn mình nói dạ. bước tới nhìn cô ấy nói đi anh có thể à, nắm tay em không nhìn thẳng vào mắt cô ấy Thực sự á cầm tay em rất là ấm cảm giác rất là thân thuộc là làm như là mình gặp có duyên ở gặp nhau hay là gì đó thì đến với chương trình này á hy vọng là hai đứa mình sẽ ờ, cho nhau một cơ hội để ờ, tiến đến xa hơn rồi trở về vị trí mình có thể ôm nhau một cái không dạ được ạ cảm ơn em các bạn à, có 3 tiếng đếm để quyết định các bạn nói chuyện cũng rất là dài luôn và có ý kiến gia đình rồi ba 2 1 Hết thời gian Như vậy là cô gái không bấm Thật ra thì như em chia sẻ là phải có cái cảm xúc mới được Thấy ảnh chưa được, em có thể góp ý luôn thứ nhất là nói nhiều quá tại vì hai người nói với nhau thì ai nghe đúng không phải có một người nói một người nghe không sao về dạ. nhà có thể thứ hai là lại. cái cảm xúc khi mình đối diện với người đó ví dụ như thật sự là nói em đối diện với anh quyền linh em lại có một cảm xúc với anh quyền linh cảm xúc mến anh rất là nhiều cảm ơn dạ. em no. Dạ. à, hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm được nửa yêu thương của mình một lúc nào đó ở một nơi nào đó nha Vina Cacao gửi tặng hai bạn mỗi bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Riri do Vina Cacao sản xuất Vitarari xin chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitarari Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn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 à, em à, tự tin là mình làm dâu rất là ok thì ba mẹ rất là già rồi nên em phải chịu lập với lại à, cầu tiến là như mình nhất trong tài khoản của em đã có được 30 triệu rồi quá dữ quá tài khoản của em có nhiều em cho biết nữa tại vì công việc của em là, là vô tài sản không biết xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai rồi bây giờ xin mời à, gia đình nhà gái nào mời nhà trai rồi mời em trai ngồi dạ chứ mời nhà trai gái giới thiệu về mình Dạ em chào anh ờ, Quyền Linh Chào em à, Chào chị Hồng Dân Chào em Chào toàn thể ờ, quý vị khán giả Chào bạn ờ, bên kia Rào Em tên là Lê Văn Nhân à, Năm nay 31 tuổi Quê thì ở Đồng Tháp à, Đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Em làm bên trợ lý giám đốc Logistics Em ơi Em, em, tự giới thiệu em, em, em làm đi. ở quận mấy gì Nhân? dạ em làm ở ờ, bình thạnh rồi bây giờ để nghe đàn gái ta giới thiệu nè ừ. em tên là ngô tường vân à, năm nay 30 à, mùa lá rụng dạ hiện tại em đang làm à, nhân viên sale của một công ty bất động sản ạ dạ hiện tại em đang ở quận 12 dạ à, em đến từ thành phố hồ chí minh luôn nhà quận 12 với bình thạnh đi cũng gần ha không nên nổi xa lắm à, em có thể giới thiệu à, một chút về ưu khuyết điểm của em đi em gái ưu điểm của em là em tự tin ham học hỏi nấu ăn rất là ngon cho nên là em cũng muốn chia sẻ cái um, sở thích của mình á em hiện tại đang tập tành làm uh, youtube nọ kia nữa vlog về nấu ăn hả hay dạ là đúng sao? rồi chị ồ oh. chào cô vân vlog <laughs> đỡ hên không kêu bà vân vlog nữa mà còn à, em có khuyết điểm gì không à, vân dạ khuyết điểm của em là khi mà giận á, thì em hay im lặng giống như Điện người tốt em người, người nhiều cái người giận ta la hình. ông sùm nó mệt lắm trời ơi nhưng im lặng cũng mệt mỏi lắm á nha linh nha là giận dữ lắm á ừ như là ờ, bạn trai thì giận im lặng khoảng một tháng im lặng khoảng một tháng trời ơi trời đó ừ dạ năn nỉ thì hết còn không năn nỉ thì thôi đó là bạn trai đó nghe chứ còn chồng chắc cả năm quá thôi rồi thiệt là địa ngục đó mà <laughs> gặp nhau cả tháng mà không ai nói gì trơn là thiệt là đúng là buồn á còn có cái tật xấu gì không ngủ em hay nghiến răng á chị còn bạn trai ưu điểm trước thì à, em là người à, à, rất là nhiệt tình biết nấu ăn không hút thuốc không uống rượu tốt đàn ông của gia đình dạ khuyết điểm là em hơi nóng tính chút xíu em dễ tin người em sợ độ cao thường đi đá banh thì em đội đầu không có được tại vì em sợ độ cao ủa đá banh mất mới sợ độ cao à, nhìn lên thấy trái trái bóng trái bóng rớt xuống mình sợ mình đã đội được nhìn lên cao cũng sợ nữa hả dạ vậy này chắc không bao giờ nhìn <laughs> trời quá không sao nếu sống vậy cũng tốt đừng nhìn lên toàn là nhìn xuống không thấy mình hơn nhiều người ha dạ đúng rồi à, cũng tốt mà có một cái tật xấu gì không ừ. ba ừ. 31 năm nay thì em không biết mình có tật xấu gì không nữa trời ơi em em không biết là em có tật xấu gì luôn á hả dạ đó là tật xấu đó có bộ cái người đàn ông bên đó hơi kiêu hãnh ha dạ. như là một người mà ba mốt năm không hề có tật xấu gì tốt toàn diện ừ. kiểu rồi bây giờ mình à, nói chút xíu tình duyên à, đầu năm mới cái coi nào dạ thì uh, Suốt 30 năm cuộc đời à, Em đã trải qua hai mối tình chóng vánh Trời ơi <laughs> Dạ, mối tình đầu tiên là năm em 23 tuổi và dạ, em à, quen bạn đó được à, một tháng thì chia tay dạ, Lý do là tại vì um, lúc đó em mới khởi nghiệp đó thì em tập trung vào công việc nhiều quá Em hay ngủ gục lắm Mấy lần đầu đi chơi bạn nói trời em dễ thương quá ngủ gục <laughs> Dạ, mấy lần sau bạn nói em vô duyên quá <laughs> Chia tay luôn mối tình thứ hai thì à, năm em 28 tuổi thì mối tình này à, cũng ờ, hơi thực dụng cái anh bạn đó ở bên nước ngoài thì trước đây em làm ờ, nail á chị em làm 7 năm qua bên đó thì ờ, em có thể không không dựa vào anh đó mà sống được phụ giúp gia đình ảnh được còn em thì thấy ảnh bên nước ngoài cũng muốn kiếm vé dạ quen mà kiểu khoảng cách xa quá à, 6 tháng thì tụi em chia tay Ờ. dạ rồi ờ, nói chung ít quan tâm em quan điểm sống không có hợp cái ngày mà chia tay em nói em em gọi điện em nói là thôi mình chia tay đi mình mệt mỏi quá à, lúc đó anh đang nghe em nói là à, hiện tại bây giờ anh đang trên bàn nhậu á em cứ ở nhà chờ anh đi một tiếng rưỡi nữa xong rồi anh về vậy đó hả dạ chia tay mà còn vậy nên thôi Nói chung ờ, tình, tình yêu bên đó là chưa có sâu sắc, chưa có thăng hoa lắm Ta đơn giản ra là thôi. không phải là yêu luôn á Linh Đúng rồi, đâu phải là yêu đâu Còn Nhân sao Nhân? Dạ, em có một uh, mối tình dạ quen được uh, ờ, 5 năm dạ chia tay được uh, ờ, 4 năm rồi tại sao lại chia tay nhân dạ lý do chia tay cũng là ừ, em bên đạo chúa đó mà bên kia thì không có vô đạo được ờ. vân ơi dạ vân có đạo không vân dạ em có anh trời ơi mừng quá à vậy ha? linh ơi cái hình mẫu lý tưởng của tường vân là ai nè đây ạ à. <laughs> là đây là ai vậy cha cũng ngộ ngộ á linh ngộ á à ngưỡng mộ đâu đưa lên coi coi vân tưởng là bạn nói là hình mẫu lý tưởng của bạn là quyền linh hay là trời gái Ê, ừ xin chào anh ngộ ngộ ha ai đeo mắt kiến bự dữ vậy ừ ừ ừ tóc dựng dựng lên ha tôi coi bạn này có làm sao nè dạ dạ, dạ oh, chị ừ ý cũng đẹp trai đeo cái mắt kiến ừ. vô thấy cũng được đeo mắt kiến vô à. thấy cũng có vẻ đó hình là anh em đúng không dạ chính xác <laughs> nhìn rất là giống à, vân luôn á anh em sao em nói thử sơ sơ anh em coi tính cách thì à, anh em là một người đàn ông à, có trách nhiệm với gia đình ừ. chững chạc có chí cầu tiến chăm lo cho vợ con gia đình rất là tốt nói được là làm được chị không nói thì thôi nói được là wow. làm được dạ có hết có hết khỏe rồi rồi còn hình mẫu lý tưởng của em trai là gì cái cách ăn mặc mà giống như um, miu thì ok hơn em miu lê được không <laughs> bạn hỏi giống miu lê được không em dạ được ạ à. rồi để tôi hỏi đàn gái thử coi sao bây giờ hỏi đi chào em gái dạ chào anh em có ghen không dạ có nhiều không đàn dạ, bà nào không ghen mất cười lắm à, ờ, nếu như bây giờ phải về đồng tháp làm dâu em có đồng ý không em uh, chắc không ở chung khó anh thấy giờ làm dâu cũng dễ mà em làm dâu á là mẹ chồng cha chồng phải lo cho cháu nè rồi á là có thi nấu cơm cho nàng dâu ăn nữa nè dạ. anh làm mẹ chồng nàng dâu không biết mà nhiều mẹ chồng là lo hết cho con dâu luôn vậy đó dạ vậy được vậy được Thôi vậy được hả ừ. em cũng không có lập trường gì hung á. em gái đi với ai vậy dạ em đi với anh trai của em Ủa, có hả dạ Vẫn nhìn là vẫn biết rồi anh trai ngồi dưới đây nè vâng thì giờ à, lời đầu tiên xin chào à, mc à, quyền linh và hồng vân thì tôi giới thiệu tôi là long là anh à, anh trai của tường vân qua đây thì nhận thấy em nhân đây thì à, à, cũng mặt mày sáng sáng láng thì công à, công việc ổn định à, dân miền tây mà không uống rượu không hút thuốc là rất là tốt á nếu mà cố gắng học hỏi cầu tiến thì cũng có thành tựu sau này thì thấy hai bạn cũng có vẻ xứng đôi thì xin cho nhau cơ hội để tìm hiểu cảm ơn chị long à, đi với ai nào Như... dạ em đi với mẹ với Ồ, lại dạ. chị đồng nghiệp Xin chào anh Quyền Linh và dạ, xin chào ờ, chị ờ, Hồng Vân dạ. à, và dạ, tất toàn thể ờ, trong trường quay. À, dạ. vậy mà làm cha làm mẹ thì chỉ muốn con mình hạnh phúc chứ không có để mà nhờ con hay là để gì hết để cho con mình nó có tương lai sớm hơn càng tốt chứ tôi không cần làm dâu làm gì hết. À, còn con thì con nếu mà con có cho nhân cơ hội thì con cứ yên tâm về làm dâu của cô không có sao hết cô rất là thương con <clears throat> nàng dâu này rất là xinh là đẹp à, dễ thương dễ mến và dễ gần cô mới gặp con lần đầu là cô cảm thấy à, về, là có thiện cảm trời đất. cô trời ơi đó rồi vậy là tốt quá rồi ha mát lòng mát dạ liền ừ thôi bây giờ cho hai đứa gặp cô nó có thiện cảm không ừ vậy đi mở rào đi ha mở rào đi mở rào rồi đó nhân bắt đầu đi nhân <laughs> anh chào anh có món quà tặng em dạ em muốn ơn anh món quà này là anh, anh làm là một tháng rồi đó ai à, dạ. anh tự tay làm á anh chuẩn bị trước một tháng ừ còn đây là cái cái đèn ngủ anh cũng tự tay làm luôn đây là cái món quà mà cái đồ đồ đồ, đồ handmade mà anh làm trong đây có chữ là à, bạn muốn hẹn hò với lại đây là cái tên của anh anh khắc trước dạ. tại vì anh chưa biết tên của em dạ. nên à, khi nào mà nếu mà có cơ hội thì anh sẽ à, khắc cho nó trọn luôn cái cái tên của em vào đây dạ. <laughs> cảm ơn anh nhiều dạ em cũng có món quà em tặng anh dạ, cảm ơn khoan khoan à. hôm nay thì à, anh rất là vui khi dạ. được gặp em dạ. anh cũng muốn hỏi em một câu dạ. nghe anh quyền linh ở gần chị hồng dân ở xa dạ luôn miệng khen em đầm thấm nết na thật thà nhân hậu nên anh mới chặn đường hỏi bậu đôi câu út ơi thấy người ta có cặp có đôi hỏi em có bồi hồi bối hồi em hỏi anh bồi hồi bồi hỏi là gì đi dạ là gì anh à bồi hồi bồi hỏi là là nhớ là thương là chờ là đợi là ước cho duyên ta sớm nên vợ nên chồng trời đất ơi em không sao đi tìm tìm ra cho ai bằng anh trong muôn đêm muôn vạn ngày đóng sang tay nào ai anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi. em thấy anh sao <laughs> dạ um, thấy anh dễ thương sở thích của anh là gì ạ anh là thích làm đồ handmade thích đạp xe đạp ừ. thích nói chung là thích làm những gì về nghệ thuật á sau giờ làm việc á thì anh thường làm gì sau làm việc thì anh uh, đi uống cà phê với bạn bè yeah. Dạ. anh có thích đọc sách không có anh thường thường thì anh cũng ra nhà sách mà nhà sách đó có cái cái quán cà phê trong đó đó em có thể đọc cà sách. phê sách đó dạ thì cuốn sách yêu thích nhất của anh là gì uh, làm thế nào để tăng lương làm thế nào để tăng lương thật hay ta cho anh mượn anh đọc thôi dạ có em có... chưa biết luôn á anh chưa biết cuốn đó em có mua em có, em có mua cuốn đó về nhà rồi có gì thì cho cho anh mượn nha em về đồng tháp lần nào chưa dạ em chưa vậy khi nào quen anh thì em sẽ anh sẽ dẫn em về đồng tháp à dạ nha. em ở đâu huyện nào dạ em ở huyện tam nông tam à. nông trời ơi tràm chim rồi đó đẹp lắm em ơi em em thấy anh cái cái cái nhìn đầu tiên của em về anh là như thế nào dạ thiện cảm dạ em có thiện cảm với anh dễ gần ừ. thì anh ờ, thì ờ, tiêu chí của anh tìm bạn gái cũng đơn giản lắm nhưng mà em cũng đặt nặng vấn đề về đạo đó thì nghe em có đạo anh rất là vui rất là mừng anh thấy em cũng rất là xinh ừ. cảm ơn anh em rất là năng động và rất là rất anh rất là thích rồi hết thời gian rồi chúng ta bấm nút là trao duyên cho nhau chứ không phải là bấm nút để mình hẹn hò uống cà phê thôi nha nào chúng ta có 3 tiếng đếm 3 2 1 hết thời gian ủa em có bấm không có anh cứ lo là sợ bạn gái không bấm thôi hai đứa nắm tay nhau đi à, bây giờ á bây giờ một cái nụ hôn đầu tiên hôn má thôi muốn hôn đâu hôn chuyện của của chú chứ không phải chuyện của tôi phải em chứ sao tôi là tôi hôn chỗ khác á hôn nha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 Nước khoáng đảnh thạnh Vicoda tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5 giúp trung hòa lượng axit dư thừa rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thành đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. Em à, là một cô gái à, hiền, à, vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn. Những cái bạn nữ nào mà nhõng nhẽo hay tóc thì xíu thì em cũng à, hay mềm lòng cái quan điểm của em là không có quan hệ trước hôn nhân thời buổi bây giờ mà cháu như vậy là tốt lắm á xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai mời nhà trai Rồi, ngồi đi em trai Xin mời nhà gái Giới thiệu về mình đi Dạ, em à, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả chào ở em. trường quay. À, chào bạn nữ bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên Đinh Chí Thiện. Em năm nay 32 tuổi, em đến từ Biên Hòa Đồng Nai. Hiện tại em làm à, nhân viên văn thư ở trường học. Còn em? Dạ, em tên là Mỹ Thảo, năm nay em 29 tuổi. À, hiện tại thì em đang làm à, nhân viên kế toán thống kê tại à, công ty Quạt Điện Sinh Cô. Dạ, quê em ở Ninh Thuận. Ở, ờ, ở đâu em làm ở đâu? Dạ, ở bên Bình Tân ạ em nói luôn về cái à, điểm mạnh điểm yếu của mình đi dạ về điểm mạnh của em thì à, em à, là một cô gái hiền vui vẻ hòa đồng biết nấu ăn biết chăm sóc cho gia đình à, về khuyết điểm của em thì em hơi khó tính một xíu ạ dạ em thì cái cái cảm xúc của em á nó hay bị tục ạ nó bị tục cảm xúc lý do tại sao vậy nhiều khi mình đang vui á xong à. cái mình đang ngồi mình vui và có ai nó đi ngang qua cái đánh một cái mạnh quá thì gì lúc đó mình cấu lên luôn còn bạn trai điểm mạnh điểm yếu gì à dạ em à, điểm mạnh của em thì em là người à, vui vẻ hòa đồng ừ. có tính tự lập cao thẳng thắn thiệt thà à, điểm yếu thì à, bởi vì thẳng thắn thiệt thà nên thường hay à, có khi thua thiệt <laughs> <laughs> với là em có điểm yếu là em cũng hay dễ mềm lòng à, những cái bạn nữ nào mà ví dụ nhõng nhẽo hay khóc một xíu thì em cũng à, hay mềm lòng rồi sau này em có bạn gái rồi mà những bạn gái khác mà nhõng nhẽo vậy thì em có mềm lòng không à, không chị em chỉ mềm lòng với người yêu thôi chứ à. em có mấy mối tình rồi dạ em à, hiện tại là trước giờ là em có ba mối tình rồi em mối dành nhất là kéo dài 2 năm à. ngắn nhất là mới đây luôn rồi ba mối tình đó thì em thấy em có sơ suất gì trong ba mối tình đó không không có sơ suất gì không có sơ suất sao chia tay phần là do bạn nữ uh, có tình yêu mới có đủ thừa cho bạn nữ nữa phải không như vậy có nghĩa là lý do là do bạn em bị bạn nữ bỏ đúng không ừ. dạ không lẽ ba cô bỏ hết em ba cô y vậy luôn hả dạ trời đất vậy chắc có lẽ là em thiếu quan tâm đến cho nên bạn buồn bạn mới có người yêu khác chứ xui vậy ừ. bên kia mấy mối tình em có một mối tình được hai tháng em với anh này ờ, cũng tình cờ quen nhau qua cái buổi ờ, cà phê bạn bè rồi ờ, anh này có số điện thoại của em cái ảnh về anh cũng ờ, nhắn tin gọi điện quan tâm em kiểu đặc biệt lắm chị ừ. rồi cái ảnh ờ, tỏ tình ảnh à, biết cái lịch làm việc của em khi nào rảnh á rồi ảnh qua đưa đón em đi ăn đi chơi xem phim mà cái này cũng là anh này cũng là cái gu của em đó chị đẹp trai cao to em ta thích nữa à, công việc thì ổn định thì em cũng chấp nhận quen luôn xong cái quen được 2 tháng ảnh tiêu không có còn nhắn tin quan tâm với em nữa xong cái em cũng thấy lạ lạ dạ ờ, cái em gọi điện em cũng hỏi rồi em cũng gặp em cũng hỏi mà ảnh không ờ, có cho em lý do im re rồi anh nói anh bận ờ. rồi không trả lời gì nữa mà cái lúc mà hai đứa em quen á thì em cũng có nói rõ cái quan điểm của em là không có quan hệ trước hôn nhân chắc ổng thấy em ờ, khô khan rồi không có biết chịu chuộng gì đó nên à rồi bạn trai bạn nghĩ gì về quan điểm này em cũng đồng ý với cái quan điểm của bạn nữ đó Bây em thấy cái đó cái đó là nó quan trọng với người phụ nữ và mình, à, nên dạ. giữ cho tới lúc mà mình ờ, có một cái ờ, cái mối quan hệ mà nó nó thật sự nó thật sự là nó phải tiến tới hôn nhân có khi nào mà em có nghĩ rằng đó nó nó bị nguyên tắc quá không em cũng không biết uh, mọi người phụ nữ khác suy nghĩ như thế nào nhưng mà đối với em thì uh, mình nên uh, cái đó là bất di bất dịch em mong muốn là cái người bạn trai của em sẽ phải như thế nào em muốn người bạn trai của em uh, chăm lo cho cuộc sống gia đình năng động tại vì em cũng ít nói á chị nên em ừ. cũng muốn một người bạn nam uh, nói nhiều tạo cái tiếng cười cho mình cả ngày á ừ có thích đẹp trai không dạ thích cao bao nhiêu dạ cao mấy sáu năm trở lên chị da trắng hay đen dạ da ngăm ngăm thôi chị ngăm ngăm thôi phải không tôi dạ. qua tôi coi luôn nè da ngăm có được cái là nói luôn nè có cười dạ, tươi có chào à, chị hồng vân chào em anh linh nói đúng á da ngâm đen có luôn cao có luôn cười tươi có luôn dạ còn em cái mẫu ờ, bạn gái của em là như thế nào về à, bạn nữ thì em có yêu cầu em thích một bạn nữ à, ngoại hình cao khoảng một m năm tám trở lên mét da trắng ừ. à, ngoại hình cân đối và hơi bánh bèo xíu ừ. quá bánh, bánh bèo, bèo xíu đừng có tomboy quá dạ quá bánh bèo luôn ạ quá bánh bèo luôn em yên tâm ha rồi dạ, biết quan tâm lo lắng cho bạn trai đừng có dây thun à, dạ. em có giờ dây thun không cưng dạ không ạ à. em cũng ghét người mà hay bị giờ dây thun lắm chị em à. là phải đúng giờ hẹn cái giờ đó là phải có giờ đó hoặc là sớm hơn xíu hoặc là trễ hơn thì phải thông báo cho bạn kia biết em không thích điều gì nhất ở đàn ông dạ em không thích bạn trai ở dơ với lại uh, hôi hôi không có hôi thơm <laughs> mỗi ngày mỗi tắm đúng không dạ mỗi ngày mỗi tắm thậm chí có ngày tắm hai lần đúng không dạ ok đó chứ ít có đàn ông nội dơ lên em ơi tại có vì... những người mà không tắm luôn á tại vì người ta không có gia đình người ta làm biến tới bê bối chứ thử có gia đình coi người ta tắm ngày mấy chập luôn á không hút thuốc nữa anh có không em dạ không không luôn rồi gì nữa dạ uh, không gia trưởng có gia trưởng không dạ không luôn được chưa dạ được mình hiểu nhau mình yêu nhau mình tới độ phải cưới rồi thì có chuẩn bị gì chưa dạ có là cái gì tiền với nhà nhà ở chung với ai nhà thì ở chung với ba mẹ nhưng mà có hai nhà có hai nhà phải không vậy ba mẹ cho nhà kia đúng không dạ em đi với ai dạ hiện tại em đi với mẹ em à rồi có mẹ à, trai. xin chào à, hai mc quyền với lại hồng vân dạ, dạ. chào cô thì à, chí thiện nó rất là hiền cũng ít nói chứ không có nói nhiều còn à, về vấn đề à, gia đình mà nhà cửa chuẩn bị để đám cưới <laughs> thì à, nhà đã lo rồi tại vì có thằng trai phải lo nhà cửa đồ sẵn ơi. thì tôi cũng đồng ý với cái quan niệm của cô bé này thấy cháu ở đây rất là dễ thương tôi thấy cô. xinh đẹp thời buổi bây giờ mà cháu như vậy là tốt lắm á dạ rồi cảm ơn rồi. nhà cảm ơn cô dạ. dạ còn em đi với ai dạ em đi với anh trai anh họ chị đồng nghiệp với bạn em ạ à dạ em, em chào anh quyền linh lại chị hồng vân em chào bác gái ạ à. thì em thấy cũng bạn trai cũng gọi là được còn uh, quan trọng là hai em có đến được với nhau là tùy ở hai em cổ vũ cho hai em vậy thôi cổ bây giờ mở rào mở rào đi em với lại một cái bức tranh thư pháp yeah. Dạ. thì cái bức tranh thư pháp này nó ghi một cái chữ là chữ duyên thì ở đây là cái nói lên cái quan điểm tình yêu của anh dạ em cảm ơn anh dạ. À, tặng anh cái quyển sách này à, cái này là tám nhà ba mẹ em trồng thì hôm nay ba mẹ em không tới đây được nên à, ba mẹ gửi vào đây để em à, tặng cho anh em mời anh uh, Huyền Linh ạ. À. Với lại em mời chị uh, chị Hồng à, Vân luôn ạ. À. Đây để em đây ừ. luôn, để em đây luôn đi. Dạ, anh uh, ăn thử một trái đi xem nó có hương vị như thế nào ạ. À. Ủa rồi trái nhiều không vậy bé? Dạ nhiều ạ. Ồ vậy đó hả? Dạ, nguyên một vàng luôn ạ, à. một vàng uh, thì... Quá ngọt luôn. Cho Vân miếng. Thôi hai đứa nói chuyện đi. Thôi cho Vân một trái lớn. Trời ơi có ghê chưa? Táo này nó ngọt cũng giống như uh, là cái cái sự ngọt ngào của em vậy đó anh ờ, mở ra đi cái trang đầu tiên em có thả thính đó hy vọng là anh sẽ dính thích của em không người nào có thể trở về quá khứ để bắt đầu thêm lần nữa nhưng ai cũng có thể bắt đầu từ hôm nay để viết một kết thúc khác hoàn hảo có dám dính không mà <laughs> em à, thấy anh thế nào dạ em à, thấy anh à, có cái sự điềm tĩnh anh có năng động không à, anh à, cũng năng động cũng hay tham gia những cái hoạt động à, xã hội em à, công việc của em hiện tại là em làm ở Bình Tân ha dạ em là ở Bình Tân à, em ở trọ ở Bình Tân luôn hay sao dạ em ở trọ ở Bình Tân luôn à, em có ngại làm dâu viên quà không dạ không ạ à. <laughs> em sống ở hướng nội thích quan tâm tới gia đình em nghĩ là cái việc làm dâu thì không có khó khăn gì em dạ. em nghĩ là phụ nữ giữ tiền thì cũng tốt à. em ta... dạ, thì à, lương của anh thì anh đưa cho em 8 thôi còn anh giữ lại hai để anh uh, tiêu xài ờ, ca hát văn nghệ gì đi cho nó bớt căng thẳng coi thấy hai đứa căng dữ vậy hát hò để vui đi ừ. trời à, ơi à thì à, anh, không còn một trái không? tôi chưa từng thấy ai như ông đó mối ngon nó ngọt lắm xong chừa cho tôi một trái gửi cái gì đó nha <laughs> dạ thôi hát giao lưu đi à, em có thích uh, nhạc trẻ không anh sẽ hát một bài uh, nhạc trẻ tặng em dạ đứng lên em sẽ hát bài uh, vì yêu để uh, tặng em chờ em xa vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối ngày chờ đêm khóc mưa trong lòng giông tố sức mưa sao chưa dứt nỗi buồn hát đáp lại liền mình yêu nhau, yêu nhau bình yên thôi Mình nói với nhau bao điều rồi mình yêu nhau, yêu nhau bình yên thôi Mình nói cảm ơn với gió trời Tay nắm tay về muôn nơi <laughs> Rồi, rồi các bạn về chỗ đi nào Về đây Nếu như trái tim rung động Thì chúng ta bấm nút Bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm của mình nha các bạn Chuẩn bị một 2 và 3 Các bạn kia vẫn nguyên tắc chứ sợ luôn Đấy, nắm tay được rồi đó Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau À, không cái đi, không cái đi, không cái nào Rồi